Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với các video để máy cường lên thì ờ, đợt này chúng tôi có về một số cái máy rửa xe à, gia đình mini thì đó là có con 2003 và con 1008 đấy thì ờ, tiền thân của cái con Nakado này đây đây là cái dòng máy rửa xe Nakado đấy, tiền thân của nó là con gờ hút gờ hút uh, 1008 gờ hút 2003 thì đấy thì đợt này thì là tức là nó cùng một công ty sản xuất nhưng mà bây giờ nó sẽ thay cái tên đấy nó đổi qua cái tên thôi còn lại chất lượng với toàn thể tổng thể máy nó giống như con gờ luôn đấy thương hiệu nó là Nakado đấy tên của sản phẩm nó là Nakado đấy sau đấy tôi sẽ bóc thử con máy 1008 ra cho quý vị các bạn cùng xem đấy thực ra thì ờ, bên trong tất cả cái phụ kiện với là máy thì nó in đúng như con ờ, hút thôi nhưng mà đợt này nó khác tên thôi đợt này nó đổi qua tên ờ, chứ là Nakado đấy vẫn cứ in đúng như vậy vẫn có phiếu bảo hành phiếu bảo hành 12 tháng đấy vẫn có sách hướng dẫn sử dụng à, bây giờ có một cải tiến mới là con 1008 cũng có cái cái ờ, gọi là bình uh, ờ, dụng dung dịch đấy chứ không phải riêng gì con 2003 đấy thì cực kỳ tiện cái này thì có thì sẽ tốt hơn cho bà con sử dụng nó sẽ tốt hơn đấy vẫn kèm theo súng đấy súng vẫn là súng áp lực vẫn là đầu đầu đấy, vẫn có thể điều chỉnh uh, ờ, phun dạng tia và phun dạng uh, dạng xương đấy thì cực kỳ tiện đấy vẫn có khóa đấy khi không dùng mình có thể khóa lại như thế này thì là tay cầm sẽ mắc cứng như thế này luôn đấy với lại là đường ống hút với là dây dẫn áp lực dây dẫn áp lực dài 7 mét đấy thì nó là được bọc bên ngoài bằng ờ, bố vải và bên ngoài nó được bọc thêm một lớp uh, uh, lớp nhựa nữa đấy cực kỳ chắc chắn đây đầu sắt này có các uh, răng này đầy đủ này đấy kín nước ngoài ra còn có thêm một cái chó lọc rác và một cái đầu nối nhan đấy thì khi mà bà con ờ, ghép nối cái cái uh, dây hút vào thì chỉ cần ấn ấn vào như thế này mình dắt vào máy thì nó cực kỳ mau luôn đây ấn vào thả ra đấy thì tổng thể uh, funktion nó như này còn đây là nhân vật chính của chúng ta con máy rửa xe g hút à, con máy rửa xe Nakado đấy trước thì nó là g hút bây giờ nó là Nakado nhưng mà hoàn toàn hai con nó giống nhau nó chẳng khác cái gì cả đợt này thì nó ra thêm như chứ Nakado nó thay đổi thương hiệu thì nó kèm tặng thêm cái à, gọi là bình xịt dung dịch trước thì con 1.300 này là 1.800 không có đâu chỉ có con 2.300 mới có đây thì tổng thể về bên bên ngoài của máy thì nó cũng in đúc như vậy thôi vẫn có hai chữ on off đấy khi nào mình uh, sử dụng máy thì mình bật on lên đấy thì là cắm điện vào là nó sử dụng thôi dây dây điện thì khá là dài phù hợp cho đây phù hợp cho mọi gia đình luôn dây điện cực kỳ mềm này bạn có thể thấy này tôi nắm này đấy, dây cực kỳ mềm luôn cực kỳ chắc chắn đấy đảm bảo được cái chất lượng của máy đấy những cái ron như thế này toàn bộ nó là nó làm kín hết đây thì máy sử dụng uh, bộ 3 piston bằng sứ đây bên ngoài bằng đồng đây 3 piston với là hai đầu uh, hút đều bằng đồng hết này đấy gắn liền với cái máy là nó có một cái đồng hồ đo áp lực đây cái đồng hồ đo áp lực đây đấy còn bên trên này là thông số của máy này này Nakado model 1800 đấy chạy điện 220V 50Hz công suất là 1800W áp lực là 130W với là tiêu tiêu tiêu tốn lượng nước là 7 lít trên một phút đấy cái tổng thể máy cũng vô cùng đẹp nó không khác gì con g hút trước đâu đấy làm mát bằng quạt gió này đây làm mát bằng quạt gió máy thì cực kỳ nặng nhá khá nặng đấy đấy nó khoảng độ 7 ờ, đến 8 kg đấy, con này nó khá là nặng đây đầu nối nhăn của nó đây đấy thì đầu nối nhăn thì thì mình sẵn sàng à, mình đây gắn vào đây luôn này mình chỉ cần bóp lại như thế này dắt vào đây thả ra đấy thì nó đã kết nối rồi thì nó cực kỳ tiện đấy thì là sau đây thì tôi sẽ thử uh, uh, lắp thử cho bà con cùng uh, cùng cùng xem luôn đấy thì là máy lắp như thế nào thì để hướng dẫn qua cho bà con về sử dụng uh, cho nó dễ Đấy, trước tiên là mình gắn cái đường ờ, đường nạp này vào này đây đoạn vòi hút này này đấy, trước tiên là dắt vào đây này đấy, gắn vào đây à, trước khi mình luồn luồn cái này vào đã đấy luồn cái này vào đặt cái này vào đây đấy vặn lại vặn chặt lại đấy rồi gắn trực tiếp vào đây đấy thế là chắc chắn rồi còn đây là cái chó lọc rác chó lọc rác mình trực tiếp gắn vào đây luôn đấy thì ờ, để ngăn những cái cái mà khi hút lên thì nó có rác với là các bụi hay là những cái thứ lên trên nó có thể lọt vào máy nó dẫn đến hỏng máy đấy thì là mình có cái chó lọc rác này nó cực kỳ ờ, an toàn đấy với là đoạn dây hút dài 7 ờ, mét đấy có một đầu kết nối như thế này thì khi bà con mua máy về trước tiên thì mình sẽ cắm điện vào và gắn cái đường hút vào trước tiên mình chưa gắn cái ờ, cái đoạn dây ờ, dây áp lực này vào đâu đấy mình bật on lên khi đang off mình bật on lên thì bắt đầu nó hút lên khi nào mà xuất hiện nước ở bên này đấy, nước nó phun ra ở bên này thì mình mới trực tiếp gắn cái cái đường ờ, dây hút này vào đấy mình trực tiếp gắn vào đây đấy đấy nó vừa lọt như thế này luôn đây gắn lại đây vặn chặt lại vặn chặt lại rồi ok vậy là sau này mình sẽ sau đây mình sẽ tiến hành lắp cái súng vào đây súng cũng gắn inox như thế luôn đấy đấy vặn chặt lại đấy thế là xong vậy đây là cái bình hóa chất cái này thì à, khi bà con sử dụng mà muốn phun hóa chất như kiểu mà phun xà phòng đấy thì mình có thể đổ ờ, xà phòng vào đây hóa chất vào đây rồi bắt đầu nút lại vặn lại khóa lại đấy, xoay lên xoay ngược lại khóa đây gắn trực tiếp vào súng này đấy, khi rửa xe đây gắn trực tiếp vào súng rồi nó là kết nối cực kỳ chắc chắn luôn đấy, không thể rút ra là cực kỳ chắc chắn khi nào mình rút ra thì mình chỉ lấy cái lấy này lên đẩy ra là được đấy thì bắt đầu ờ, mình rửa xe thì mình xịt qua một lớp xà phòng xà bông đấy rửa qua rồi bắt đầu ờ, tháo cái ờ, tháo cái bình xịt hóa chất này ra đấy đấy tháo ra cực kỳ đơn giản luôn đấy thì ra thì bắt đầu đó bắt đầu mình xịt lại nước đấy thì là, ờ, tổng thể đây là con máy 2008 đây đang được phụ kiện như thế này bảo hành cho bà con 12 tháng đấy máy xịt rửa gia đình 1008 giá nó uh, thứ nhất là giá nó rẻ với thứ hai là nó phù hợp với gia đình con này thì có giá khoảng độ uh, ờ, 1 triệu uh, 550 nghìn đấy thì nó là cái giá khuyến mại cái giá khuyến mại đợt này đấy là 1 triệu 550 nghìn đấy thì bà con mua thì là là là, là, là ở tự học cái đoạn là từ từ dựng cái nói nói cắt đó thì tôi cắt cái đoạn giả cắt cái rồi xong ừ. thì là bà con có nhu cầu mua cái máy rửa xe gia đình mà giá rẻ một nghìn tám hoặc là hai nghìn ba ngoài ra chúng tôi còn có một dòng số dòng chất lượng như kiểu là Black Knight hoặc là Lucky Z đấy có những dòng ờ, rửa xe chất lượng hơn thì đấy thì là cái dòng này là dòng phù hợp cho mọi gia đình luôn cái giá nó dễ tiếp cận đấy là dòng Nakado tiền thân của nó là dòng hút đấy thì bà con có nhu cầu mua máy thì liên hệ qua số điện thoại chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây thì để tư vấn và báo giá tốt nhất đấy vận chuyển và máy thì được vận chuyển và giao hàng trên toàn quốc Nakado 1.800